và tất cả chất liệu da cá sấu này được nhập khẩu từ nước ngoài và à, từ các công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới và chắc chắn rằng quý khách sẽ rất an tâm 100% bởi vì chỉ có da cá sấu mới có hành thù như vậy thôi một con nguyên cá sấu ra và được xử lý thuộc da hành như thế này và tất cả bao da này là handmade bởi Kỳ Lan Luxury với những tiêu chí riêng cho tất cả các đồ xa xỉ, những cái đồ cao cấp luxury thì những công thức luxury đã được áp dụng vào tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao của kỳ lân luxury. kỳ Lan kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lan Luxury và hôm nay chủ đề về đồ da nhưng đồ da dành cho điện thoại thì chính xác nhất thì đây là một bộ sưu tập bao da dành cho điện thoại Virtu Signature S. Đây là những phiên bản và những sản phẩm mang tính chất độc quyền mỗi sản phẩm đều là độc bản duy nhất một cái à, từ tất cả à, chất liệu cũng như là về à, đường kim mũi chỉ nó mang một phong cách đậm chất kỳ lân luxury và tất cả logo của bao da này là bằng vàng nguyên khối và 18K à, 50 vàng y đúc ra vàng hồng hoặc là quý khách có thể yêu cầu đính kim cương lên trên logo luôn cũng được đó là những phiên bản khác nữa à, và cụ thể thì à, đã có những clip rồi và hôm nay Kỳ Lan xin phép giới thiệu chuyên sâu về những bao da độc bản logo bằng vàng cho Vertu Signature S đây là mẫu mẫu mẫu da màu bạch tạng à, đây là tất cả những cái bao da này được làm từ chất liệu da cá sấu và tất cả chất liệu da cá sấu này được nhập khẩu từ nước ngoài và À, từ các công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da quốc tế có nghĩa là mỗi con sẽ được nuôi trong một chuồng và thời hạn thu hoạch nó phải là ít nhất 2 năm thì chất liệu da nó mới được như vậy và sau khi à, thu hoạch da thì các công ty chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn thì họ sẽ thuộc da trở nên đẹp như vậy và tùy vào yêu cầu tùy vào nhu cầu thì à, quý khách có thể là à, đặt vấn đề với kỳ lân và kỳ lân sẽ cho khách chọn lựa trước mẫu da để ra được những sản phẩm như vậy đây là một màu cũng rất là dễ thương màu rất đẹp à, có ánh vàng cộng với logo vàng nó hài hòa rất là dễ thương cũng như rất là sang trọng đây là một cái à, mà kỳ lân rất thích cái màu này màu này nó ánh và rất là sang rất độc và rất lạ không những là độc quyền mà còn rất đẹp rất lạ nữa đây là một combo dành cho Virtu Signature S và đây là dành cho iPhone 13 Pro Max ở 1T à, nói chung là iPhone 13 Pro Max đi ok và tại vì quen miệng trong những clip review iPhone bằng vàng khối bản 1T nên là cái ờ, nó hay bị kèm dành cho iPhone và tất cả những bản iPhone của khách đặt hàng Kỳ Lăng sẽ làm cho quý khách rồi bây giờ em hãy lấy dùm anh một cái điện thoại VIRTU để anh đưa vào cho chúng ta thấy được nó đẹp như thế nào khi chúng ta đưa sản phẩm vào. Điều đặc biệt nữa ở chiếc bao da mà Kỳ Lăng đang giới thiệu đó chính là bên trong bên trong là được lót bằng da cừu nhung đặc điểm và ưu điểm của da cừu nhung này là nó rất bền và nó có thể là có tác dụng là lau bụi được cho sản phẩm luôn ví dụ như một cái điện thoại chúng ta dùng bấm vân tay dơ à, thì khi chúng ta nhét vào khi bấm vân tay dơ nè và khi chúng ta đưa điện thoại vào bao da này thì cái da cự dụng này nó sẽ có tác dụng là làm sạch cho điện thoại mình luôn giống như cái khăn để lau vậy và tất cả bao da này là handmade bởi Kỳ Lăng Luxury với những tiêu chí riêng cho tất cả các đồ xa xỉ những cái đồ cao cấp luxury thì những công thức luxury đã được áp dụng vào tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao của kỳ lân luxury à, rất nhiều màu thì hiện tại kỳ lân cũng có sẵn một số màu như vậy và một số màu ở những clip trước nữa à, cũng nhiều clip rồi thì quý khách có thể quay lại kênh youtube hoặc là trên fanpage của kỳ lân để lục lại những clip đó để xem những cái sản phẩm màu da hoặc là quý khách có muốn yêu cầu những cái màu da độc quyền riêng cho mình hoặc là muốn chọn lựa màu da trước khi hoàn thiện sản phẩm thì hãy liên hệ với kỳ lân kỳ lân sẽ gửi những mẫu da những con cá sấu à, chưa hoàn thiện thành sản phẩm tức là hoàn thiện thành da thuộc nhưng mà chưa hoàn thiện thành từng sản phẩm à, Kỳ Lan sẽ gửi để cho quý khách chọn lựa và hoàn thiện sản phẩm như vậy đây là những cái da hoàn thiện thành da thuộc xong mà chưa hoàn thiện thành sản phẩm như vậy thì à, Kỳ Lan sẽ gửi cho quý khách những con như vậy và chắc chắn rằng quý khách sẽ rất an tâm 100% bởi vì chỉ có da cá sấu mới có hình thù như vậy thôi một con nguyên cá sấu ra và được xử lý thuộc da hành như thế này và hiện tại trên thị trường thì rất nhiều loại da dập văng da bò dập văng cá sấu rất nhiều thì họ sẽ dập nguyên một mảng trên cái, cái mảng à, da bò thành da cá sấu thì mình được chọn mà mình chọn được từ con cá sấu như vậy luôn thì làm sao mà bị nhái bị giả bị từ da bò dập văng được bởi vì hình thù như vậy thì chắc chắn là sẽ không bị giả không bị dập văng rồi đó cho nên quý khách cực kỳ yên tâm 100% luôn đó, những con da đã thuộc như thế này và quý khách chỉ việc chọn da rồi và không không chỉ là làm bao da cho điện thoại bluetooth mà dây dép dây thắt lưng dây thắt lưng kỳ lân đang mang à, ví cầm tay túi sách nói chung là tất cả những vật dụng bằng đồ da quý khách chỉ cần có nhu cầu có yêu cầu thì sẽ thực hiện đúng theo mục đích sử dụng công năng cho quý khách luôn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 Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại